Tác phẩm Đất rừng phương Nam là tiểu thuyết của nhà văn đoàn giỏi, ra đời năm 1957. Cuốn tiểu thuyết miêu tả hành trình lưu lạc tìm người cha của cậu bé An dọc các tỉnh miền Tây Nam Bộ vào những năm chống Pháp. Trong suốt cuộc phiêu lưu đó, An đã đón nhận tình thương chân chất và hào sảng của những người dân Nam Bộ. Đồng thời, cậu cũng học được nhiều bài học từ thiên nhiên trù phú, được đánh giá là một trong những cuốn sách viết về thiếu nhi hay nhất của nước ta. Đất rừng phương Nam còn đem lại cho độc giả những hiểu biết về văn hóa và con người Nam Bộ. Tác phẩm gồm 20 chương, phần văn bản dưới đây trích từ chương 9 Đi lấy mật trong tác phẩm. Đây là chân dung nhà văn đoàn giỏi. À, giống như là tiểu thuyết của ông, trông ông rất là nhân hậu đúng không nhỉ? một chân dung một con người chân đất hiền hậu. đòn giỏi sinh năm 1925, mất năm 1989, sinh tại Mỹ Tho, nay thuộc tỉnh Tiền Giang. Tác phẩm của ông là những bức tranh sinh động về con người và thiên nhiên Nam Bộ, đất rừng phương Nam, cá bống mú, cuộc truy tầm kho vũ khí, Đồng Tháp 10. Trong đó, đất rừng phương Nam được xem là tác phẩm quan trọng, làm nên tên tuổi nhà văn Tác phẩm đã được dịch ra nhiều thứ tiếng và dựng thành phim. Năm cô xem bộ phim này là à, bạn Hùng Thuận, bạn ấy đóng vai nhân vật An kem ạ. Phần trước khi đọc chúng ta cùng trả lời hai câu hỏi. Câu 1. Bạn từng hình dung thế nào về thiên nhiên và cuộc sống con người ở vùng đất Nam Bộ cách đây gần một thế kỷ? Hãy chia sẻ với các bạn trong lớp về điều đó. Câu 2. Dựa vào nhan đề đất rừng phương Nam, suy đoán xem phần văn bản dưới đây sẽ kể với bạn những chuyện gì? Chúng ta trả lời. Em từng hình dung về thiên nhiên và cuộc sống con người ở vùng đất Nam Bộ cách đây gần một thế kỷ, trông rất hoang sơ, rừng cây xanh tốt, kênh rạch chẳng chịt, nhiều muỗi, đỉa, cá sấu, cánh đồng màu mỡ phì nhiêu, nhiều chim cò. Một số nơi còn khó khăn về vật chất, nhưng cũng rất đẹp và trù phú. Con người thì hào sảng. 2. Dựa vào nhan đề đất rừng phương Nam, em suy đoán phần văn bản dưới đây sẽ kể về những điều liên quan đến thiên nhiên, những đặc điểm đặc trưng của Nam Bộ. Bây giờ chúng ta sẽ trả lời một số câu hỏi. Phần theo dõi câu 1, bạn hiểu thế nào là ăn ong? Chúng ta trả lời, Chúng ta hiểu ăn ong là đi lấy mật ong từ việc gác kèo trước đó, nói cách khác là đi thu hoạch mật ong. Câu theo dõi, chú ý lời thoại và tính cách của hai nhân vật An và Cò. Ta có thể liệt kê lời thoại của nhân vật Cò và An rồi rút ra tính cách của hai nhân vật này. Lời thoại của Cò Đố mày biết con ong mật là con nào? Thứ chim cò này mày đẹp gì? Cò nhé, Thứ đồ bỏ không ăn thua gì đâu Mày mà gặp sân chim thì mày sẽ biết Qua những lời thoại này chúng ta rút ra được tính cách của cò là thích thể hiện sự hiểu biết, tốt bụng, thẳng tính. Lời thoại của An Chịu thua mày đó, tao không thấy con ong mật đâu cả. Chim đẹp quá, cò ơi! Từ đây chúng ta thấy là tính cách của An là ham học hỏi, tinh tế, để ý mọi việc. Câu suy luận Việc làm kèo ong được kể lại qua điểm nhìn của ai? Chúng ta đọc kỹ chúng ta biết là văn bản này có rất nhiều điểm nhìn khác nhau chứ không phải là điểm nhìn của một nhân vật nào cả. Thế thì à, với cái việc làm kèo ong được kể lại qua điểm nhìn không phải của nhân vật An mà là nhân vật của má nuôi. Ta trả lời là việc làm kèo ong được kể lại qua điểm nhìn của má nuôi. Câu suy luận 4. Vì sao tía nuôi khuyên An không nên giết ong? Chúng ta chú ý cái chi tiết. Để tía đuổi nó bằng cách khác, đốt a ngùi để đuổi ong, bảy ong bay mất không còn một con. Ừ, qua cái chi tiết này chúng ta thấy rằng tía nuôi là người chuyên nghiệp trong công việc, khoan dung và thân thiện với tự nhiên, luôn hòa hợp với tự nhiên để cùng dựa vào thiên nhiên để sinh sống, đồng thời cũng bảo vệ thiên nhiên. Câu suy luận 5. Việc liên hệ so sánh những cách nuôi ong lấy mật khác nhau này có tác dụng gì? Chúng ta thấy là nó có tác dụng đề cao vai trò của con người trong việc nắm bắt quy luật của tự nhiên để cùng chung sống hiền hòa, làm nổi bật cách nuôi ong lấy mật độc đáo của con người phương Nam. Phần sau khi đọc, chúng ta trả lời câu số 1. Tóm tắt câu chuyện được kể trong văn bản trên có rất nhiều những cách tóm tắt khác nhau nhưng chúng ta phải dựa trên những nội dung chính vì vậy mà à, sau đây cô sẽ giới thiệu với các em một cách tóm tắt tương đối là đầy đủ buổi sáng hôm ấy tía nuôi đã dẫn cỏ và an đi vào rừng lấy mật cậu bé an rất háo hức vì đây là lần đầu tiên cậu mục sở thị cảnh ăn ong đã được nghe kể trong lúc đi vào rừng ngoài việc ngắm nhìn cánh rừng Cỏ đã chỉ vẽ cho An nhiều kinh nghiệm đi rừng như quan sát, phát hiện đàn ong, như đàn chim nhiều loại rất đẹp và đa dạng. An đã quan sát cách lấy mật của tía nuôi thông qua câu chuyện gác kèo ong mà má nuôi đã kể cho An từ trước. Gần cuối buổi đi lấy mật, cỏ bị ong đốt, tía nuôi đã đuổi ong bằng một cách thức rất hiền hòa chứ không giết đàn ong ba cha con ra về sau khi đã lấy đầy hai gùi mật ong. Câu 2. Quanh câu chuyện đi lấy mật, cuộc sống của thiên nhiên, con người phương Nam được cảm nhận, tái hiện qua điểm nhìn của những nhân vật nào, các điểm nhìn này có tác dụng hỗ trợ, bổ sung cho nhau như thế nào? Theo bạn, điểm nhìn của ai là quan trọng nhất? Vì sao? Chúng ta đọc kỹ văn bản chúng ta thấy là điểm nhìn của các nhân vật An, má nuôi An, tía nuôi An, cò đúng không nhỉ? Như vậy là à, câu chuyện được ừ, tái hiện qua điểm nhìn của bốn nhân vật An, má nuôi An, tía nuôi An và cò. Các điểm nhìn này làm cho sự việc được nhìn nhận từ nhiều góc nhìn khác nhau, góp phần diễn tả cụ thể, sinh động mở ra thế giới độc đáo, phong phú, thú vị của đất rừng phương Nam. Sự việc đi lấy mật với An thì mới lạ hấp dẫn, còn với má nuôi thì đó là sự từng trải, am hiểu về công việc và thiên nhiên. Ý tiếp theo, điểm nhìn của An là quan trọng, quan trọng nhất đấy. Vì câu chuyện đi lấy mật được cảm nhận tái hiện từ điểm nhìn xuyên suốt của An, một đứa trẻ lần đầu đi lấy mật với một tâm trạng háo hức tò mò, giúp cho câu chuyện đi lấy mật nói riêng và hình ảnh thiên nhiên đất rừng phương Nam hiện lên tươi mới, hấp dẫn. Câu 3. Trong văn bản trên, lời đối thoại giữa An với các nhân vật cò, tía nuôi, má nuôi có tác dụng gì? Chúng ta trả lời. Trong văn bản trên, lời đối thoại giữa An và các nhân vật cò, tía nuôi, má nuôi có tác dụng giúp cho câu chuyện trở nên thật hơn đối với người đọc, thể hiện rõ tính cách của từng nhân vật. Người đọc có được những cái nhìn cụ thể và đầy đủ nhất về thiên nhiên, con người Nam Bộ, những điều đặc biệt mà chỉ riêng ở nơi đây mới có. Chúng ta có thể trả lời như chung chung như này thôi hoặc chúng ta có thể trả lời chi tiết hơn nếu như mà các thầy cô cho chúng ta một cái gọi là cái phiếu học tập đấy thì chúng ta có thể liệt kê lời đối thoại ra và nêu tác dụng của từng lời đối thoại này cô lấy ví dụ lời thoại giữa an và cò ví dụ thứ đồ bỏ không ăn thua gì đâu mày mà gặp sân chim thì mày sẽ biết đoạn đối thoại này cho thấy sự thân mật hồn nhiên, đôi khi có chút giễu cợt, hiếu thắng của những đứa trẻ. Đấy là tác dụng của lời đối thoại này. Rồi lời đối thoại giữa An và Tía nuôi. Ví dụ, đừng, không nên giết ong, con à, để Tía đuổi nó, cách khác. Đoạn đối thoại này cho thấy sự khoan dung và ôn hòa của tía nuôi đối với các sinh vật trong tự nhiên. Hoặc là à, đoạn đối thoại giữa An và má nuôi. Ví dụ, rừng thì mênh mông, biết bao nhiêu cây, một cây còn biết bao nhiêu nhánh, biết con ong sẽ đóng tổ ở cây nào, nhánh nào, có phải bạ chỗ nào nó cũng gợi mật đâu. Nhưng làm nghề nào rồi khác phải thạo nghề ấy con ạ. À. Đoạn đối thoại này thể hiện sự ôn tồn, chiều mến của cha mẹ dành cho con cái và sự khuyến khích lòng ham học hỏi. Câu 4. Phân tích một đoạn trong lời của người kể chuyện có sự kết hợp giữa kể, sự việc và miêu tả cảnh vật, thể hiện được phong vị riêng trong cuộc sống của thiên nhiên và con người phương Nam. Um, trong cái đoạn trích này thì có rất nhiều đoạn của người kể chuyện có sự kết hợp giữa kể sự việc và miêu tả cảnh vật. còn lấy ví dụ, chúng ta có thể chọn đoạn văn sau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 những con vật thuộc loại bò sát bốn chân, to hơn ngón chân cái kia, liền quật chiếc đuôi dài chạy tứ tán. Con núp chỗ gốc cây thì biến thành màu xám vỏ cây, con đeo trên tấm lá ngái thì biến ra màu xanh lá ngái. Phân tích, yếu tố tự sự kể về hoạt động của các loài vật và hương thơm của hoa tràm lan ra phảng phất khắp rừng. Yếu tố miêu tả miêu tả tính chất của tiếng chim của màu sắc da con kỳ nhông, tính chất trong hành động của con luốc. Phong vị riêng trong cuộc sống của thiên nhiên và con người phương Nam. Thiên nhiên chủ phú, sinh động, con người phóng khoáng, tự do. Hoặc chúng ta có thể tìm hiểu và lấy dẫn chứng từ đoạn trích Buổi sáng, đất rừng thật là yên tĩnh, cho đến con nước chạy tung tăng sục sạo trong các bụi cây. Đoạn trích này cũng thể hiện rất là rõ. Người kể chuyện trong đoạn trích lẻ là ai, ở ngôi thứ mấy, liệt kê các chi tiết theo gợi ý trong bảng sau. Theo em, sự kết hợp của kể sự việc và miêu tả cảnh vật có vai trò như thế nào trong việc khắc họa cuộc sống thiên nhiên và con người phương Nam? thì tự phân tích cái đoạn đấy tao thì trả lời là lời người kể chuyện là an ở ngôi thứ nhất tạo sự chân thật lôi cuốn liệt kê các chi tiết theo gợi ý trong bảng sau sự việc là trên đường đi lấy mật tía nuôi đi trước mở đường cỏ mang đồ đạc thúng vỏ nước cơm nắm nón lá theo sau an quậy gùi bé chen vào giữa miêu tả thiên nhiên yên tĩnh mát lạnh ánh sáng trong vắt, óng ánh, hoa tràm rung rung. Con người, tía nuôi, bên hông lủng lẳng chiếc túi da beo, cầm con dao rất sắc, cò đội cái thúng to tướng, nón lá rách, an quậy tòn ten cái gùi bé. Sự kết hợp giữa kể sự việc và miêu tả trong lời người kể chuyện góp phần tạo sự cụ thể, sinh động, thể hiện được phong vị riêng trong cuộc sống của thiên nhiên và con người phương Nam. Thế thì ở câu 4 này chúng ta nên chọn cái đoạn văn đầu tiên đấy nó ngắn hơn đoạn thứ hai nhiều. Câu 5, xác định chủ đề của văn bản và chỉ ra một số căn cứ để xác định chủ đề. Chúng ta trả lời Chủ đề của đoạn trích Đất rừng phương Nam là ca ngợi vẻ đẹp trù phú của thiên nhiên, những trải nghiệm thú vị của An trong chuyến đi lấy mật, đồng thời trân trọng trí tuệ, lối sống hòa hợp tự nhiên của con người nơi đây. Căn cứ để xác định chủ đề là dựa vào nhan đề là đất rừng phương Nam, gợi lên không gian sinh hoạt của con người vùng đất phương Nam, cụ thể là vùng U Minh. Cốt truyện xoay quanh chuyến đi lấy mật của An, Cò và Tía Nuôi. Trong chuyến đi này, An, người kể chuyện ngôi thứ nhất, có những khám phá mới mẻ về sự đa dạng, phong phú, sinh động, kỳ thú của thiên nhiên. Có những trải nghiệm thú vị về cách lấy mật ong rừng, đặc biệt của người dân nơi đây. Các chi tiết tái hiện hành trình đi lấy mật ong và vẻ đẹp của rừng U Minh, làm kèo ong để dụ ong làm tổ, cách đuổi ong để lấy mật, gỡ hơn 50 kèo ong, mật đầy cả hai gùi, một bầy chim hàng nghìn con vọt cất cánh bay lên, hoa tràm thơm ngây ngất, có mối quan hệ logic với nhau góp phần làm rõ chủ đề của tác phẩm. Câu 6. Chỉ ra một số điểm tương đồng khác biệt giữa hai nhân vật cò và an. Theo bạn, việc làm nổi bật những nét tương đồng và khác biệt ấy có tác dụng thế nào trong việc thể hiện chủ đề của tác phẩm? Nhân vật an thì ham học hỏi, bỡ ngỡ, mới mẻ, có kiến thức nhưng chưa có thực tiễn. Nhân vật cò thì có chút hiếu thắng, hài hước, am hiểu về thiên nhiên. Cái điểm chung ở đây là trẻ con, hồn nhiên. Ừ, còn đây là điểm riêng của An và Cò. Nam nổi bật những nét tương đồng và những nét khác biệt giữa An và Cò để tăng sự thú vị hấp dẫn của chủ đề. Câu 7. Câu chuyện đi lấy mật giúp bạn hiểu thêm điều gì về thiên nhiên, cuộc sống, tính cách con người Nam Bộ. Chúng ta trả lời, câu chuyện đi lấy mật giúp em có thêm nhiều kiến thức hơn về thế giới bên ngoài, cảm nhận được vẻ đẹp trù phú, hoang vu nơi thiên nhiên, cuộc sống giản dị, con người gần gũi, phóng khoáng, tình cảm. Và chúng ta có thể tham khảo thêm cái bảng mà cô chụp ở đây. Về thiên nhiên cuộc sống con người Nam Bộ trong quá khứ và trong hiện tại. Tham khảo thêm. Tổng kết Nội dung đoạn trích kể lại một lần An theo tía nuôi và cỏ đi lấy mật ong trong rừng U Minh. Lúc này An đã có nhiều trải nghiệm mới lạ, độc đáo nơi núi rừng Nam Bộ. Trong hành trình này, phong cảnh rừng núi phương Nam được tác giả tái hiện vô cùng sinh động, huyền bí, hùng vĩ nhưng cũng rất thân thuộc, gắn liền với cuộc sống của người dân vùng U Minh trong hành trình này nhé. Nghệ thuật, tác giả sử dụng mọi giác quan để cảm nhận vẻ đẹp của vùng sông nước Cà Mau